Hình ảnh bài báo về việc Quốc hội thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Điểm đáng chú ý trong luật này là nếu cưỡng ép con cái học tập lao động quá mức, cha mẹ sẽ phải đối diện với án phạt. Người vi phạm có thể phải làm lao động công ích phục vụ cộng đồng. Về vấn nạn trẻ em Việt Nam bị ép học tập quá mức, quá tải dường như đã trở thành quốc nạn, gây ra nhiều hệ lụy và có nguy cơ làm ảnh hưởng đến những thế hệ tương lai cả về thể chất lẫn tinh thần. Vậy nên, đưa ra những giải pháp để ngăn chặn vấn nạn này là điều nên làm. Tuy nhiên, việc ép con trẻ học quá mức không phải chỉ là áp lực từ cha mẹ, mà còn là từ chương trình học, từ bệnh thành tích của nhà trường và từ thầy cô giáo. Bộ Giáo dục đã nhiều lần điều chỉnh chương trình học để giảm tải, nhưng càng điều chỉnh càng rối và đến nay, tình trạng học tập quá tải vẫn như cũ. Bệnh thành tích trong nhà trường đã được đề cập đến nhiều lần nhưng vẫn không có gì thay đổi và giáo viên vẫn ép học sinh học tăng buổi, học thêm như thường. Nhà trường vốn không chỉ gây áp lực cho học sinh mà còn gây áp lực cho cả phụ huynh. Không thiếu gì trường hợp thầy cô giáo gọi điện mắng phụ huynh xa xả chỉ vì con em họ bị điểm kém, bị tuột bậc xếp hạng. Không thiếu gì những chuyện thầy cô giáo lên bục giảng dành thời gian để chửi học sinh nhiều hơn là để giảng bài. Hình ảnh tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học rất cao. Từ áp lực học hành trong năm 2022 đã xảy ra rất nhiều vụ tự tử do áp lực học tập. Vào cuối tháng 3 năm 2022, một nữ sinh ở Hà Nội đã phải nhảy qua cửa sổ từ tầng 26 của một chung cư. Một nữ sinh khác, học lớp 8 ở Bắc Ninh đã chọn cách treo cổ tại nhà. Tháng 4 năm 2022, một nam sinh trường chuyên Hà Nội Amsterdam cũng chọn cách nhảy lầu tự tử. Những việc này khiến xã hội rúng động và những người làm cha làm mẹ phải bàng hoàng có một thực tế ở Việt Nam mà vì điều đó dẫn đến tình trạng cha mẹ phải ép con học đó là thu nhập của người công nhân, người lao động không có bằng cấp là quá thấp. Mặt bằng trên lệch giữa thu nhập của một người lao động tay nghề và một người lao động trí thức là quá cao. Nhất là với những người giỏi ngoại ngữ có thể vào làm việc cho những công ty nước ngoài. Một người công nhân thu nhập bình quân chỉ khoảng 6 tới 7 triệu đồng một tháng, cố gắng tăng ca làm thêm thì giỏi lắm cũng chỉ được 14-15 triệu. Với mức thu nhập này, người công nhân phải căng sức ra mà làm, làm việc đến kiệt quệ. Nhưng với mức thu nhập này vẫn không đủ để trang trải chi tiêu cho một gia đình. Hình ảnh thu nhập của công nhân ở Nhật rất cao. Trong khi đó, một người làm việc cho công ty nước ngoài có thể có thu nhập từ vài chục triệu đến cả trăm triệu một tháng. Đây là một sự bất bình đẳng quá lớn và dẫn tới nhiều bất công, nhiều hệ lụy cho xã hội. Và nó là một vấn đề vĩ mô thuộc phạm vi trách nhiệm của chính phủ chứ không chỉ là vấn đề ở gia đình. Chính thực trạng này mới là nguyên nhân thực sự để các bậc cha mẹ phải gây áp lực buộc con cái phải học giỏi để có được tương lai tốt đẹp hơn. Ở các nước tiên tiến, một người công nhân bình thường cũng có thu nhập ở mức đảm bảo được cuộc sống gia đình. Nếu làm việc ở những ngành nghề hot như cơ khí, chăm sóc sức khỏe, đầu bếp, thì thu nhập của họ không thua gì một giáo sư, bác sĩ. Do đó, cha mẹ hoàn toàn không cần phải gây áp lực học hành với con cái. Như vậy, nếu chỉ xử phạt cha mẹ vì ép con cái học quá mức thì có giải quyết được vấn đề không? Và điều này có công bằng hay không? Tuy nhiên, cũng cần nói đến điểm tiến bộ trong luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 so với luật phòng chống bạo lực gia đình 2007. Luật mới có nhiều bổ sung chi tiết hơn, ví dụ quy định rõ ràng những hành vi như thế nào là hành vi bạo lực gia đình và điểm tiến bộ là quy định xử lý phạt. Hình ảnh bài báo nói về việc cha mẹ sẽ bị xử phạt lao động công ích nếu ép con học quá mức. Hình thức phạt bằng lao động công ích có lẽ sẽ có tác dụng hơn hình thức phạt tiền trước đây nếu thực hiện nghiêm túc. Vì truyền thống của gia đình Việt Nam vốn là kinh tế chung, chồng đi làm về thì giao tiền cho vợ quản lý chi tiêu, vậy nên khi phạt ông chồng thì bà vợ phải chi tiền, phạt tiền cha mẹ thì ảnh hưởng đến những khoản cần chi tiêu của con cái, nên điều này làm mất tác dụng răng đe.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 Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã đăng tải quốc kỳ Việt Nam cùng với 46 nước thành viên khác, đánh dấu sự kiện lần thứ hai Việt Nam đắc cử hội đồng này. Với tư cách là thành viên Hội đồng Liên Hiệp Quốc, tổ chức này nhấn mạnh rằng Việt Nam và các quốc gia cần phải có trách nhiệm duy trì các tiêu chuẩn cao về nhân quyền. Chính quyền Việt Nam cũng khẳng định rằng vấn đề đảm bảo và bảo vệ quyền con người là trọng tâm tại Việt Nam. Ngày 2 tháng 1, Thông tấn xã Việt Nam đăng bài xã luận ca ngợi thành tích cải thiện nhân quyền trong nước. Bài xã luận này khoe khoang về những nỗ lực của Việt Nam nhằm đảm bảo và thúc đẩy quyền con người trong thời gian vừa qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Việt Nam đã được chấp thuận tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp Quốc cho nhiệm kỳ 2023-2025 tại cuộc bỏ phiếu vào tháng 10 năm 2022 Cộng đồng quốc tế kỳ vọng với lần thứ hai tham gia Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam sẽ thúc đẩy nỗ lực bảo vệ quyền con người và đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Hình ảnh một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva ngày 2 tháng 3 năm 2022. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, các tổ chức nhân quyền quốc tế trong đó có theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, Ân xá quốc tế Amnesty International, Article 19 và International Commission of Tourists đã lưu ý Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam và mong muốn Việt Nam cải thiện tình trạng này nếu muốn quay trở lại làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Với bề dày vi phạm nhân quyền của Việt Nam, những quan ngại của các tổ chức nhân quyền là hoàn toàn xác đáng. Trong năm 2021, theo ghi nhận của các cơ quan truyền thông, các tổ chức theo dõi bảo vệ nhân quyền quốc tế thì nhà cầm quyền Cộng sản đã gia tăng việc bắt giữ cầm tù những người bất đồng chính kiến. Theo thống kê của người bảo vệ nhân quyền và mạng lưới nhân quyền Việt Nam, tính đến hết tháng 5 năm 2021, đã có 288 tù nhân chính trị bị giam giữ trong các điều kiện khắc nghiệt ở Việt Nam. Hình ảnh bài báo của VOA tiếng Việt về tình hình vi phạm nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Trong năm 2022, theo thống kê của Đại Á Châu Tự Do, Tính đến ngày 9 tháng 12 năm 2022, đã có ít nhất 22 người bị bắt theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự, làm tàn trữ phát tán tài liệu thông tin vật phẩm nhằm chống nhà nước và Điều 331 Bộ Luật Hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Vụ án nổi bật là vợ chồng ông Nguyễn Thái Hưng và bà Vũ Thị Kim Hoàng ở Đồng Nai bị bắt vào tháng 1 sau một loạt livestream trên YouTube về các vấn đề xã hội dưới chế độ Cộng sản. Hay vụ ông Bùi Tuấn Lâm còn có biệt danh là Thánh Rắc Hành bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2022 theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự với tội danh sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, video, livestream có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng, nhà nước, cổ suý cho các hoạt động chống đảng, nhà nước. Một số cá nhân khác như ông Võ Thanh Thời, Nguyễn Sơn Tùng, Đặng Đăng Phước cũng đều bị bắt theo Điều 117 và cáo buộc sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết, video chống phá nhà nước. Hình ảnh các thành viên của tỉnh thất Bồng Lai bị xét xử tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam cũng vô cùng đáng lo ngại khi mà theo báo cáo tự do tôn giáo quốc tế Việt Nam 2021 của Hoa Kỳ nhà cầm quyền Hà Nội đã liên tục sách nhiễu, đánh, bắt người, theo dõi, truy tố, từ chối hoặc không trả lời yêu cầu đăng ký và các yêu cầu xin phép khác của các tổ chức tôn giáo độc lập. Vụ việc nổi bật nhất trong năm 2022 là vụ bắt giữ và xét xử thành viên của tỉnh thất Bồng Lai, một tổ chức tôn giáo độc lập ở Long An. Sau khi tiếp nhận nhiều hồ sơ và báo cáo giải trình của các cá nhân tổ chức tôn giáo độc lập với các hành vi vi phạm nghiêm trọng